hoang nên mang riêng anh một mình nơi đây những phút giây trôi qua tầm tay chờ một ai đó đến bên anh lặng lẽ. I